Chào các bạn, mình là Đàn Trang đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn à, cách làm là trò chơi một trò chơi SCP trên Slash phần 2 nha Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh mình Và nhớ để chuông thông báo để mà à, biết những thông tin mới về kênh của mình nha Giờ bắt đầu nào Thì ấy thì phần trước thì chúng ta đã làm là một cái ờ, phong một cái chương trình SCP 173 là làm làm ra cái con SCP đó và làm là cái lúc ờ, cái thanh đâm mắt là làm cái màn hình đen là lúc mà mình chuẩn bị nhắm mắt ấy rồi ờ, làm là người chơi làm lại scp à là cuối cùng là cái tâm tầm nhìn nè đấy và hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó theo một cách được hơn nữa đó chính là làm là cái tâm nhìn của nó nó được hơn ấy và các bạn biết sao không sao mà làm phần hai không các bạn nhìn nha ờ, đây nó ở trong vòng tròn thì nó mới được mà lúc mà mình đỡ vòng tròn trên đây ấy, thì nó vẫn nó vẫn ờ, bị ấy vậy đấy mình vẫn nhìn nó mà vẫn bị thì nó sẽ ờ, nó sẽ trở nên ờ, hư cấu nên là chúng ta sẽ tạo ra phiên bản 2.0 à chúng ta nhấn nút xây server computer à apply change to your computer rồi chúng ta đặt tên nó là game đúng không 2 chấm 2 chấm 2 chấm không xong rồi chấm server 3 đấy rồi dây rồi đúng không đấy ồ ồ giờ chúng ta để giờ các bạn xem nha chúng ta đã có hai chi tiệp à bây giờ ờ, đó chính là scp 173 game 2.0 và scp 173 game thì cái thì uh, giờ các bạn thấy ấy, các bạn hãy cân nhắc thì các bạn nhớ phải uh, vào cái chương trình SCP 173 game 2.0 à để lập trên trên đây nha. Rồi. Giờ kia giờ kia phiên bản 2.0 này ấy, chúng ta sẽ bỏ cái tầm nhìn đi. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng. Chúng ta tạo ra một cái đối tượng à. Để mình ẩn cái đây đi. đợi mình nha ok rồi giờ chúng ta ờ, chúng ta làm nha coi sẽ có defect đây chúng ta bật vô strike hai à, chúng ta đặt tên nó là tầm nhìn nhưng mà nó sẽ là một cái tầm nhìn khác nha tầm nhìn nè đấy giờ chúng ta bật vô customer chúng đây uh, ờ, vỉ một kia kiểu hình tém giác mà là dài ấy. kiểu vậy rồi chúng ta vì đơn giản trước ơi đây là kéo một cái các bạn nhấn vào giữa tâm ấy các bạn kéo một cái lên đây là cờ ba ô không sau đó thì một xong lâu các bạn copy đây đâu đâu đâu các bạn vị thêm một cái ở dưới đây nữa vị thêm một cái cờ ba ô nữa là tiếp theo các bạn uh, ờ, nhấn vô đây à cái là cho nó phóng to lên phóng các bạn phóng to cái đây lên và các bạn uh, ờ, nhớ đợi cho cái màu nha cái màu nó sẽ là cái màu uh, ờ, vàng nhưng mà có điều nó sẽ uh, đậm đậm nha nó sẽ kiểu vậy đấy đây kiểu vậy đi đấy giờ tiếp theo chúng ta làm cho nó to lên à, đặt chỉ đây em một đi rồi to lên rồi chúng ta kéo ra đây à chúng ta làm cho nó to hơn nữa bởi cái này là sẽ lắc lên to siêu to khủng lồ <laughs> ui to á ui vô hơi to đợi mình nha chắc là sắp hết đúng không ạ Ui To hơi to rồi đấy Rồi cây to cửa mới ra khỏi màn hình quay Vượt qua trong ngoài màn hình luôn Đấy Chúng ta kéo nó vô trong này Ui Chết chết chết Đây Kéo nó vô trong bờ giữa trong đây à Kéo vô nha Cái này hơi bời chút Wait Rồi Đỡ nó giữa trong cửa dây Ôi Rồi ok vậy nha rồi tiếp theo Chúng ta sẽ ờ, nhấn Chúng ta sẽ ờ, đợi cho nó tiếng Việt à Nếu các bạn nào khỏi có tiếng Việt thì cũng được Ok rồi chúng ta bật vô ờ, nhóm sự kiện ấy chúng ta tìm cái khối lệnh khi bấm vào lá cờ màu xanh thì nó sẽ lặp lại mãi ấy nó đi tới kia nó đi tới người chơi thì bữa bây giờ cái này để cầm nhìn đấy mình định muốn cho người chơi nó có cái tầm nhìn bên đây à các bạn nhìn nha đấy kỳ vậy à rồi giờ tiếp theo ấy chúng ta giờ các bạn thấy á, người chơi di chuyển nó di theo đúng không chết rồi ra đi tới người chơi là là các bạn thấy nó di chuyển khi mà mình đi theo nó đi theo mình và nó cũng di chuyển theo mình đúng không giờ tiếp theo vậy à, muốn cho nó xây à, xây lại giống như là mình đang quay quay quay lại thì cho nó là uh, gì ta đây hướng đặt hướng bằng cho không phải là hướng vào phía uh, người chơi bởi vì nếu mà hướng vào phía người chơi nó sẽ quay ngược lại á à, trong đây thì uh, thiên khôi lệnh đặt hướng bằng bật vô các bạn bật vô nhớ kèm biến thêm cái này à chỉ nó hành uh, người chơi và cũng không bật cho nó không phải rồi ít mà là thay đổi nó bằng hướng đấy đặt hướng bằng hướng của người chơi thì hướng nó, nó sẽ giống hướng của người chơi đấy như vậy vậy các bạn thấy nó nó bị cong đúng không nó bị cong vậy à vậy thì chúng ta sẽ ngắn vô đây nha ui to á ờ. hơi to chút đầu mình nha rồi đây chúng ta tìm cái ờ, phần này ta chúng ta tìm cái phần xây à đây cái bàn xây xây cỡ 45 độ ấy xây 45 độ đây kiểu dây là các bạn đỡ vô tâm rồi đây các bạn thấy không nó nó để hiện cái này rồi đúng không đấy giờ là tiếp theo ấy chúng ta uh, giờ thấy nó chia dài mất cái màn hình không nhìn thấy scp hay gì ấy chúng ta chỉ uh, bật vô nhóm hiển thị chúng ta uh, đặt hiệu ứng là ta đây hiệu ứng bấm me là 80 cho cho mơ mờ lại ờ mình đỡ trong đây cũng được rồi đấy các bạn thấy chưa ha cái này nó hơi uh, nó hơi uh, Coi đặt số 4 ơi Cho các bạn có thể nhìn vậy Đấy Là ok được không ấy Giờ là tiếp theo Đây Các bạn Ôi các bạn thấy cái này nó ở cái này nó nhìn từ bên trong người vậy nên cái nó phải nhìn từ mắt trước chứ nó phải nhìn từ mắt cho phải ở bên trong người mình nên là chúng ta đặt cho nó đi tới người chơi đúng không đi tới người chơi đi đến người chơi à xong lâu à di chuyển 10 bước không đặt hướng mang hướng của người chơi trước là lúc mà nó đặt hướng xong một ấy là nó sẽ đặt hướng nó chỉ nhìn ở nhìn nó chỉ nhìn ở hướng giống như người chơi là nó di chuyển 10 bước thì cái này nó di chuyển theo hướng vậy nó sẽ chụp lên kia kìa mình đặt bốn đi rồi đấy kìa Đấy 16 Lò Đấy các bạn thấy chưa Đấy Giờ tiếp theo Để mình đặt 18 đi Mình thích 18 Ờ Rồi ok được rồi Giờ tiếp theo ấy trong uh, Giờ cái con mình nhìn vào mà SCP uh, ờ, đó nó vẫn chạy lại chỗ mình này Nên là mình sẽ bật vô SCP 173 nha yeah mình đặt cho nó là nếu ấy nó không phải chạm vào tầm nhìn thay vì đó nó không phải chạm vào tầm nhìn này do tầm nhìn kia mình đã xóa rồi rồi chị em nói thử đấy thấy chưa đấy các bạn thấy chưa ôi đấy gì vậy á ô mất hồn ô cái này hơi kinh nha Ờ, cái nhắm mắt này là phải ờ, đứng tới trước nha Nên là do cái ờ, cái này nè cái tầm nhìn này ấy thì uh, nếu uh, thì uh, nó bị chi trong cái phần nó cũng uh, hiện lại trong lúc mấy màn hình nó đen đen ấy thì nếu các bạn muốn nó vậy thì được thì mình cũng thích kiểu vậy còn nếu các bạn không muốn ấy không muốn cho lúc mà màn hình lúc mà đang nhắm mắt mà nó còn có cái hình này ánh sáng này à thì các bạn nhấn qua đối tượng nhắm mắt này à. nhắm mắt màn hình đây và các bạn uh, thêm cái khối lệnh đầu ta đi tới phía lớp trên cùng thì lúc nói thì lúc nó nhắm mắt thì nó sẽ hết thấy cái ánh sáng nữa đấy nhưng mà mình thích kiểu ờ, ánh sáng nó hiện trong lúc mà đang nhắm mắt cái này mình thấy thích hiệu ứng hay rồi ôi đấy vậy á đầu đấy cái bạn nào muốn cho cái cho cái tầm nhìn này ấy nó cũng hiện trong cái ờ, màn hình bóng me đó ấy thế mới đặt là đi tới phía lớp cho cùng đấy ôi <laughs> đấy rồi giờ tiếp theo là cái quả scb giờ là cái gói scp mỗi lần nó thì um, dùm giờ thông tin thật của nó ấy. mà lúc mà nhắm mắt thật là không nhìn để ý đến nó nhìn nó thì nó sẽ di chuyển đúng không nhưng mà nó di chuyển theo kiểu khác kiểu như là nó sẽ xây nó sẽ xây người nó sẽ uh, di chuyển uh, nhanh đấy nó không phải là đi giống đó không phải là chạy nhanh thật là di chuyển nhanh nó là uh, từ uh, giống như từ bên trái nó dịch sang bên phải luôn y hệt như là y hệt như là nó teleport đấy nó dịch chuyển nó dịch chuyển chút lại chút chút ấy kiểu vậy nên chúng ta sẽ ờ, làm cho nó nó không phải di chuyển 6 bước nữa đây nó di chuyển 10 bước à thôi đợi một giây đấy đợi 0,5 giây là đây cũng di chuyển 10 bước nhưng mà nó chỉ đợi 0,5 giây cái này nhìn nha Ồ cái này chậm quá mình đặt uh, ờ, 3 rồi mình đặt 24 đi coi thử đâu 40 đúng rồi 40 ôi oh, 400 rồi lọc 40 rồi đâu đâu đấy nhưng mà các bạn thấy nó chạy hơi chậm không thôi mình đặt cái này một không bốn <laughs> cho nó khó rồi còn đây là 45 rồi cho nó tăng độ khó cho nó giống à oh đồ oh đồ đấy Đấy nó chạy Mình đâu có chạy kịp nó đâu Nó không phải chạy tới mình đâu Thế nó chỉ không Đấy Nó chỉ chạy tới mình vậy đúng không Vậy là ok Ok perfect Đặt 50 <laughs> luôn Chơi chơi dài luôn Chơi dài luôn các bạn Ôi ok rồi thì uh, video này đến đây để kết thúc rồi thì nếu các bạn hay thích video này ấy thì các bạn cho nhấn một like share subscribe và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà mà mình đáp ứng yêu cầu của comment các bạn nha rồi chia với ờ, các bạn và bye bye mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nha giờ cho một xin chào các bạn và bye bye